Hana ơi, hôm nay á, là vào những cái ngày gọi là cũng à, nửa năm 2022 rồi phải không Hana? Dạ. Yeah. Tình hình bất động sản và Thủ Thiêm đang gọi là đang dần nóng lên với rất là nhiều dự án. À, đặc biệt là khu đông. Khu đông thì hiện tại có cái dự án The Global City cũng là một dự án rất là hot thời điểm hiện nay. Hot lắm phải không Hana? Lý do tại sao mà khách hàng họ lựa chọn cái dự án này nhiều quá vậy nha? à, có lẽ là cái ờ, thứ nhất là em nghĩ là cái ờ, uy tín từ chủ đầu tư The Global City là ờ, làm cho khách hàng cũng rất là tự tin và để lựa chọn cái chủ đầu tư này hay vậy hả? nói về uy tín của chủ đầu tư Global City thì à, Hana phân tích rõ hơn cái chủ đầu tư này là ai à, và họ đã triển khai những dự án nào rồi mà làm cho khách hàng tin tưởng vào chủ đầu tư như vậy À, à chủ đầu tư là Masterride Home anh thì ừ. À, tiền thân của Masterride Home là trước đây là Thảo Điền Investment thì yeah. đã từng rất là thành công đầu tư dự án Mastery An Phú Mastery Thảo Điền yeah. sau đó là thành công tiếp theo là tiếp theo là cái Mastery Center Entrepreneur Dạ yeah, đúng rồi, một nằm trong quần thể ờ, Vinhome ờ, của bên quận chính phủ Đúng rồi, chính xác, nằm trong khu đại đô thị bên ờ, khu vực Vinhome Granite Park thì uh, sau đó thì bây giờ hiện tại thì chủ đầu tư đang uh, bán hai dự án là thêm là Grand Grand Marina Sài Gòn Marina. và dự án uh, The, The Global City. Yeah dạ, là The Global City là những cái dự án tiếp theo tiếp theo nối tiếp những cái chuỗi thành công của um, Metrorail và cái yếu tố thứ hai là yếu tố đặc biệt mà gọi là đến cái thời điểm bây giờ là thời điểm gọi là khó khăn về về à, những cái à, cấp phép này nọ mọi thứ thì The Global City là một nơi gọi là pháp lý cực kỳ an toàn và chuẩn một trăm phần trăm à, tại sao lại an toàn và chính ờ, tại vì là uh, hiện tại cho đến thời điểm này thì dự án đầu Global City là đã có sổ hồng cho từng nền rồi nha à vậy hả dạ nghĩa là bình thường là nếu như mà khách hàng uh, rất là lo lắng cho cái vấn đề pháp lý là chưa có sổ chưa ra sổ được cho cho cho khách à, cho khách trong cái dự án mới á, thì hiện tại The Global City là hoàn toàn cái pháp lý rất là yên tâm gần như là sổ hồng cầm tay hết luôn đúng rồi nếu như mà thực sự mà anh chị mà có thể quan tâm mà booking có thể lên trực tiếp chủ đầu tư để xem uh, cái pháp lý dạ wow như vậy pháp lý quá tuyệt vời rồi còn gì đâu nữa bởi vì tâm lý của nhà đầu tư khi là họ mua thì họ muốn rõ ràng là à, thấy bằng mắt và sờ bằng tay và bây giờ đối với cái dạng này thì quá tuyệt vời rồi thì còn cái vị cái yếu tố thứ ba mà Phước Sửu và Hana đang đề cập đến đó là cái vị trí vong Hana à, thực sự thì cái ờ, vị trí của dự án là rất là rất là đẹp em thấy vị ờ. trí cũng kết nối về trung tâm thì mất khoảng tầm từ 10 phút uh, đến 15 phút thôi anh ví dụ như mình ờ, mình đi cao tốc về đến ờ, trung tâm thủ thiêm 10 phút hoặc là về quận nhất bây giờ nó có cầu thủ thiêm 2 nó rất là gần dạ. cầu thủ thiêm 1 nữa phải không đúng rồi chính xác dạ ngoài ra thì sắp tới về tương lai thì sẽ có tuyến metro số 1 và tuyến đường sắt nữa cũng đi gần ngang qua dự án luôn à, đúng rồi nếu như mà mình đi có cái cái cái trạm metro nó, cái trạm metro số 8 đến số 7 á là ừ. nó cũng gần dự án mất từ 3 đến 5 phút thôi anh. Ừ à, thì à, Phước Sửu và Hana đang nói về cái vị trí nó nằm trong gần cái nơi gọi là bán đảo Thủ Thiêm thì là một cái một cái vị trí này nó sau này nó sẽ hình thành nên một bất động sản đẳng cấp và khi mà trở thành cái bất động sản đẳng cấp rồi thì hình thành nên một cái mức giá À, nghĩa là sau này gần như là cái khu vực uh, dự án đào thao thứ hai này anh nghĩ là nó set up một cái giá mới cho cho cả cái khu vực Set này luôn luôn đúng là nhờ dự án Global City này mà nó nâng level của em khu nghĩ vực. là không cần sau này đâu bây giờ nó cũng đã set up rồi đó Ồ, ờ, vậy hả <laughs> sau sau khi có rumor của dự án The Global City là các cư dân mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp uh, những khu khu tái định cư cạnh của The Global City, Lakeview City hay là tất cả những cái khu mà xung quanh xung quanh dự án The Global City quận 9 nữa nha. Ngay cả ừ. những cái uh, nhà phố mà anh em mình đang ngồi ở gần dự án đó, là nó cũng đã set up một, một mức giá mới. Set up một mức giá mới vô. Rất là cao rồi. Nói như Hana thì bây giờ là cái cơ hội là mua Global City là giá vẫn còn rất là mềm Dạ, tại vì bên ờ, nhà phố bên ngoài thì nó cũng đã trăm mấy chục triệu mét vuông rồi. rồi. Mà trong khi đó thì uh, dự án The Global City là 117 hecta là cái quy mô của nó rất là lớn mà cộng thêm là uh, cái tiện ích của nó quá nhiều chắc là chắc anh xỉu có thể uh, chia sẻ với mọi người cái tiện ích uh, bên trong của dự án được không tại vì Đúng tại rồi. sao mà cái giá nó nó nó lại ừ, nó lại có một cái mức giá như vậy là nó có lý do của nó Đúng dạ. rồi À, nói về cái tiện ích của Global City thì Phước Sửu um, đề cập tới cho mọi người nơi đây sẽ trở thành là một cái đau thâu gọi là lớn nhất tại Việt Nam là một khu phố à, mua sắm thương mại rất là lớn rất là sầm uất những cái dãy phố gọi là những con đường gọi là bàn cờ nối nhau và có thể tổ chức được những cái à, show à, thời trang hay là những cái um, show gọi là um, văn hóa ẩm thực ba miền hoặc là tất cả đa màu sắc à, ừ. ở tại đây thì rất là dễ dàng sức chứa lên đến rất là nhiều vậy em nghe nói đó chính là cái cái khu nhạc nước đúng không anh chính xác là một cái sao nhật nước nếu mà hình thành à, cái sao nhật nước cộng với kênh đào là... à, 2 km thì gọi là yeah là sẽ trở thành một cái khu gọi là um, sân khấu nhật nước cái uh, show nhật nước lớn nhất Đông Nam Á. Yeah dạ. thì đó cũng là một cái biểu tượng mới của bên khu đô thị mình đó. Thì... Đúng rồi. Thì um, với uh, với những cái yếu tố như vậy thì Phước Sửu và Hana còn phân tích cho cả nhà biết được đó là chủ đầu tư này có một cái phương thức thanh toán rất là linh hoạt luôn yeah. Dạ. linh hoạt thì chi tiết thì uh, như phước sửu và hana đang um, chi tiết cái à, bản à, để cho khách hàng thấy là mức độ thanh toán rất là nhẹ và uh, theo thời gian từ cái lúc mà đặt mua đến hoàn thiện sản phẩm và nhận nhà thì mới có thể thanh toán hết đúng rồi chính xác anh dạ như vậy thì nó phù hợp với khách hàng gọi là mới cái mức giá này mình mua là cho vài năm sau phải không Hana dạ uh, từ dự án mình là bán bắt đầu làm bắt đầu khởi công từ năm quý tư năm 2021 anh. Yeah. Thì à, bàn giao cho quý các anh chị mà nhận nhà là đến tận 2025. Yeah. Yeah. Thì cái thời gian mà hiện tại chủ đầu tư đang bán cho uh, Soho căn hộ uh, quên cái khu khu Soho phải không? Dạ vâng đúng rồi. Là thanh toán trong vòng uh, uh, 2 năm anh. Yeah. Dạ. Thì uh, cũng nhẹ nhàng cho quý anh chị uh, thì ờ, đó thì có mình sẽ gửi cái chi tiết nếu khách hàng mà quan tâm hơn nữa thì Phước Sĩ và Hana sẽ chi tiết ờ, hơn cho các anh chị 117 hecta và một cái yếu tố nữa là khách hàng đều rất là muốn biết và muốn cập nhật đó là ở ở chỗ đầu tư này nó có đa loại hình sản phẩm luôn À, ngoài đúng rồi ngoài ngoài shop house thương mại thì có có khu villa biệt thự ở villa biệt thự những cái căn gọi là siêu biệt thự ở Hà Nam đúng rồi à, lên đến có khoảng tầm 10 hơn 10.000 căn hộ nữa anh. 10.000 căn hộ. Dạ. Yeah. Thì uh, ngoài ra thì uh, cái tiện ích anh vừa có đề cập là có cái uh, khu con kênh nhà nước thì ngoài yeah. Dạ. ra thì nó có một cái trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế. À có luôn ha. Đặc biệt một cái điểm nhấn rất là lớn tại uh, khu The Global City là 125.000 uh, mét vuông là khu trung tâm thương mại ngay đối diện cái uh, à, cái khu Soho đang bán anh. Yeah. Có nghĩa là khoảng 915 căn uh, nhà phố à, đang bán thì nó nó nằm ngay cái vị trí đẹp nhất là gần như giáp với mặt tiền Đỗ Xuân Hợp yeah. cộng thêm là à, cái một cái trung tâm thương mại là bây giờ hiện tại đang lớn nhất Sài Gòn luôn thì là nó sẽ nghĩa là vừa có thương mại vừa là cái vị trí đẹp vừa là một cái trung tâm thương mại để gần như là tất cả như uh, người ta đến mua sắm rồi check in gì đó là là em thấy là cái vị trí rất là đẹp tiện kinh doanh rồi buôn bán Ồ oh, quá tuyệt vời dạ. Ngoài ra là một cái không gian sống Lý do tại sao Phước Sửu nói như vậy Bởi vì khi Lạc vào đây là vạc vào những cái gọi là những cái tiện ích Là hồ bơi nè, sân tennis nè, phòng tập gym Và những công viên đa màu sắc Và có bốn loài hoa, à, có bốn mùa và có bốn màu hoa khác nhau Dạ, dạ vâng. Dạ. À, điều đặc biệt ở đối với Global City là một cái không gian sống và một cái nơi gọi là cái tiện ích cực kỳ nổi bật ở đây là mật độ cây xanh phủ rất là cao. Mật độ xây dựng của dự án nó tương đối rất là thấp hay nào? Lên đến 40% anh. À, đúng dạ. rồi. Thì uh, có cái không gian như vậy là sống uh, uh, giữa một cái khu đô thị như vậy À, thì em thấy là uh, cái mật độ uh, xanh khá nhiều thì uh, gần như là um, dần dần đó thì mọi người sẽ chuyển ra cái khu vực uh, xa trung tâm một chút Đúng thì rồi. thì sau này cái gần như là cái khu thao này là trung tâm thứ hai của thành phố rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. À, cảm ơn Hana đã chi tiết cho những cái thông tin cho ờ, Phước Sử và khách hàng à, biết được thì à, khi mà khách hàng mà nghe được cái bài phân tích của Phước Sử và Hana thì cần thông tin thêm về cái dự án thì cứ đừng ngần ngại và cứ alo cho Phước Sử và Hana. Dạ vâng à, Những cái thông tin Phước Sửu và Hana sẽ luôn luôn cập nhật liên tục luôn Và những cái hình ảnh tiến độ lay cam và những tiến độ xây dựng của dự án Sẽ luôn luôn cập nhật đến quý anh chị Để quý anh chị có một cái nhìn nhận rõ ràng hơn Chi tiết sắc nét hơn về dự án Và có một cái tầm nhìn bao quát chiến lược và và sẽ dự dự kiến là chọn cho mình những cái căn nơi an cư để ở và những cơ hội đầu tư số 1 tại Việt Nam này ha. Yeah, dạ, Xin cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà ở lại à, nhiều video sau.